cái khái niệm về uh, hợp đồng góp vốn là gì hợp đồng góp vốn nó đơn giản là cái việc mà hợp tác kinh doanh giữa hai bên uh, hoặc là cá nhân với lại uh, pháp nhân hoặc là hai pháp nhân với nhau trong cái trường hợp này là cái tài sản góp vốn đó là tiền mặt và cái hợp đồng này nó thể hiện cái quyền sở hữu của bên góp vốn đối với một phần à, tài sản của cái dự án đó và nó thể hiện bằng cái giá trị của phần vốn góp à, ví dụ như là à, bạn góp à, 1 tỷ 2 tỷ thì cái giá trị bạn góp vốn vào trong cái dự án đó là nó giá trị bằng cái số tiền bạn góp vào và à, bạn à, sẽ phải lưu ý có những cái hạn chế nó sẽ rủi ro nếu mà bạn à, gặp phải ha à, khi mà bạn đi mua những cái bất động sản ở những cái khu dự án thường là bạn sẽ không được quyền thay đổi một vài cái điều khoản ở trong cái hợp đồng đã được viết sẵn như vậy khi mà chủ đầu tư họ đã soạn sẵn rồi và bạn nếu mà bạn mua thì bạn sẽ uh, ờ, ký hợp đồng thôi còn bạn không mua thì thôi bạn cũng không thể nào thay đổi được ha vì thế bạn nên uh, tìm những cái uh, dự án của những cái chủ đầu tư có uy tín uh, và bạn cũng phải chủ động uh, tìm hiểu những cái thông tin rõ ràng về sản phẩm uh, bạn có thể là um, xem xem là cái dự án này à, nó có đầy đủ giấy tờ về pháp lý hay không à, nó có sự à, hỗ trợ của ngân hàng hay không à, và nó có sự bảo lãnh của ngân hàng hay không nếu cái dự án này có bảo lãnh của ngân hàng thì bạn sẽ an tâm hơn rất là nhiều tại vì khi mà có bất kỳ một cái vấn đề gì tranh chấp xảy ra thì cái ngân hàng bảo lãnh là họ sẽ à, thanh toán cái tiền mà bạn đã đóng vào ha cho bạn hoặc là bạn có thể là liên hệ đối với những cái chính quyền ở địa phương để bạn hỏi về cái dự án ờ, trước khi bạn ờ, tiến hành đặt cọc ờ, bạn phải đọc kỹ và hiểu rõ tất cả những cái điều khoản à, điều khoản trách nhiệm về hợp đồng góp vốn này ha để bạn yên tâm hơn và bạn nếu bạn chấp nhận thì bạn sẽ ký kết tiếp theo đó là những cái rủi ro khi mà bạn mua bằng cái hợp đồng góp vốn này thật ra là cái hợp đồng góp vốn này nó sẽ bị bất lợi tại vì là những cái ờ, điều khoản ở trong này nó rất là lỏng lẻo hoặc là nó sẽ có lợi cho cái công ty bất động sản cho chủ đầu tư ha à, tại vì ờ, họ đã soạn sẵn rồi bạn không thể nào thay đổi được các điều khoản à, trong đó nên là khi mà xảy ra tranh chấp thì bạn à, là người mà chịu cái bất lợi là đương nhiên à, và nếu mà bạn à, mua cái bằng cái hợp đồng góp vốn này thì cái khả năng bạn có thể bị mất tiền đã góp vào cho chủ đầu tư ví dụ như là à, thực ra là khi mua những cái bất động sản dạng này à, bạn cũng à, tại vì hình cái bất động sản được hình thành trong tương lai nên bạn sẽ đóng thành từng đợt à, và có thể là sau khi đóng xong à, bạn có thể là nhận nhà chẳng hạn nhưng mà khoảng một thời gian lâu một năm hai năm thì bạn mới nhận được sổ của chủ đầu tư và uh, khi mà bạn à, đóng tiền đó qua từng đợt kỳ đó bạn sẽ nhận được cái phiếu thu của chủ đầu tư là công nhận là đã thu cái số tiền đó của bạn nhưng mà à, đối với những cái chủ đầu tư không có uy tín à, họ có thể là dùng cái cái cách này để họ à, lừa gạt à, khách hàng à, và đâu đó là nó nguy cơ bạn có thể bị mất trắng tiền tại vì nó không có xuất hóa đơn chỉ là phiếu thu thôi à, và thu theo từng đợt ha và họ có thể là họ chưa xây dựng họ không làm gì hết À, và họ vẫn thu theo cái ờ, thời gian quy định trong hợp đồng đó và bạn ờ, sẽ bị nguy cơ là mất tiền nếu mà là gặp chủ đầu tư không có uy tín trong cái hợp đồng mà góp vốn như vậy thì thường là nó không có quy định nhiều tới cái trách nhiệm của chủ đầu tư ví dụ như là cái hợp đồng mua bán nó sẽ ờ, yêu cầu những cái quyền hạn và trách nhiệm của từng bên nhưng mà khi mà hợp đồng góp vốn này nó là một cái hình thức hợp tác đầu tư nên nó chỉ là theo dạng phân chia lợi nhuận thôi nên nó không có trách nhiệm nhiều và khi mà nếu mà có tranh chấp xảy ra thì ờ, nó sẽ xét tới cái phương ờ, phương án đó là chủ đầu tư chia lợi nhuận cho bạn à, chứ không phải là bồi thường cho bạn ha và cái ờ, hợp đồng mà góp uh, vốn này thì theo khuôn khổ của pháp lý thì nó chưa có đầy đủ nó không có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia À, và cái cái việc cái những cái nếu có thì nó sẽ không có à, chặt chẽ lắm và cái hợp đồng góp vốn này á là cái hình thức của nó và chủ yếu là cái hình thức mà là để huy động vốn ha để mà chắc chắn thì bạn phải xem rằng là cái dự án đó có thực hiện hay không chủ đầu tư có uy tín hay không thì uh, bạn hãy mua vì uh, khi mà sử dụng cái hợp đồng góp vốn này á, là nó với cái hình thức để chiếm dụng vốn thôi còn một cái ờ, rủi ro tiếp theo đó là cái hợp đồng sẽ bị ờ, vô hiệu khi mà họ thu tiền à, họ thu tiền theo từng cái ờ, giai đoạn theo từng cái giai đoạn được quy định ở trên cái hợp đồng nhưng mà họ vẫn không có thực hiện cái hợp đồng đó họ không có xây dựng à, không có cũng không có cái cơ sở hạ tầng khi mà nó không hoàn thành thì xem như là cái hợp đồng nó sẽ bị vô hiệu nếu mà trong cái trường hợp này đưa ra tranh cãi thì cái uh, chủ đầu tư uh, sẽ phải hoàn trả lại cái số tiền uh, ứng trước của khách hàng ha. và nếu mà họ uh, đang khó khăn thì cái việc mà để trả lại cái số tiền đó cho bạn thì nó cũng khá là mất thời gian khi mà bạn mua những cái dự án thì bạn phải xem rằng là chủ đầu tư họ có thực hiện theo đúng tiến độ hay không ví dụ như họ sẽ quy định ở trong đó à, đóng bao nhiêu tiền ha thì họ sẽ xây thế tầng bao nhiêu chẳng hạn à, ngay thời điểm đó thì hoặc cái cái việc gì nó sẽ hoàn tất ví dụ bạn xem rằng à, à đúng là như vậy ha thì bạn sẽ an tâm hơn cái việc mà là bạn mua đầu tư nhưng mà thực ra là có một số vài cái chủ đầu tư họ sẽ lắp bằng cách là họ ghi cái hợp đồng mua ốc vốn như vậy để có gì xảy ra thì họ sẽ bị sẽ ờ, ít bị cái trách nhiệm và nó cũng ờ, họ sẽ không có bị cái thiệt hại gì hết và trong khi thiệt hại sẽ là nghiêng về phần bạn rất là nhiều đó là một vài cái điều mà bạn ờ, nên nhớ khi mà mình đi mua bất động sản mà dưới dạng là hợp đồng góp vốn à, À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video à, chúc các bạn à, đi kinh doanh đầu tư gặp nhiều may mắn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo